vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và ba số 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam ba số 365 FM, trực tuyến trên website quốc hội tv, trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia www.com.vn và fanpage 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. thuật trực tiếp của truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM trên à, tần số FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tần số FM 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Bên cạnh đó, chương trình còn được trực tuyến tại quốc hội tv.vn và đang được livestream tại trang web 91.com.vn, fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như là fanpage 365 FM. Kính thưa quý vị khán thính giả, từ hôm nay thì à, chương trình tư vấn luật của chúng ta sẽ có một chút sự thay đổi trong khung giờ phát sóng. Cụ thể là chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ bảy trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM. Và mong rằng quý vị à, khán thính giả sẽ lưu ý về sự thay đổi này và vẫn sẽ tiếp tục đồng hành và hưởng ứng cùng chúng tôi trong chương trình tư vấn pháp luật này. À, kính thưa quý vị, chỉ cần gõ từ khóa tranh chấp thừa kế trên công cụ tìm kiếm Google thì chưa đến một giây đã có đến hơn 19 triệu kết quả hiện ra đủ để à, nhận thấy vấn đề này đã nhận được nhiều sự quan tâm đến như thế nào và câu chuyện thừa kế thì à, vốn dĩ là một câu chuyện vô cùng quen thuộc và tất yếu xuất hiện trong mỗi gia đình thế nhưng à, vẫn có không ít những nỗi buồn những mâu thuẫn và thậm chí là những bi kịch đã phát sinh từ việc tưởng chừng bình thường đó và hôm nay thì những khúc mắc những à, trăn trở của quý vị có liên quan đến các vấn đề pháp lý về thừa kế thì sẽ được chúng tôi giúp cho quý vị có thể giải đáp cùng với sự tham gia của vị khách mời của chương trình xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ luật sư Trần Minh Hùng trưởng văn phòng luật sư gia đình đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xin chào MC Hồng Thanh và khán thính giả Dạ, xin được chào à, luật sư Trần Minh Hùng và xin cảm ơn luật sư đã dành à, thời gian cho chương trình ngày hôm nay. À, kính thưa quý vị à, khán thính giả và cũng như à, luật sư à, Trần Minh Hùng Vào thứ hai tuần trước thì chúng ta đã vừa thực hiện một số phát sóng trực tiếp tư vấn pháp luật với chủ đề là ly hôn đúng không ạ? Dạ vâng. À, và tuy nhiên là chúng tôi cũng khá bất ngờ khi trong chương trình tư vấn về ly hôn thì chúng tôi lại nhận được khá khá những câu hỏi mà quý vị khán thính giả gửi về có liên quan đến nội dung về thừa kế à, Và đó cũng là lý do vì sao mà chúng tôi lựa chọn chủ đề thừa kế cho chương trình tuần này Tuy nhiên thì Hồng Thanh cũng muốn hỏi luật sư Trần Minh Hùng là vì sao Ờ, khi nói đến ờ, vấn đề ly hôn hay là gia đình thì ờ, lại gợi cho quý vị khán thính giả có cái nhu cầu muốn được tìm hiểu về vấn đề thừa kế nhiều đến như vậy ạ Vâng, xin thưa MC Hồng Thanh và khán thính giả thì vấn đề ly hôn nó liên quan tới những cái hệ quả như là à, giải quyết về tranh chấp về tài sản, à, về quyền và nghĩa vụ của các con và các cái tài sản này nó bao gồm tài sản chung riêng của vợ chồng, à, tài sản của cha mẹ, à, giải quyết sau khi ly hôn thì giải quyết hậu quả của các tài sản này như thế nào và một đây là một cái dạng quan hệ tranh chấp có một mối liên hệ mật thiết với các cái mối quan hệ về ly hôn cho nên là khi à, giải quyết về ly hôn thì các cái quan hệ tranh chấp về thừa kế liên quan tới tài sản thì cũng có mối liên hệ mật thiết cho nên là có lẽ là các à, à quý à, khán thính giả họ quan tâm và sẽ hỏi ở bên chương trình. Dạ vâng ạ. Và à, thưa luật sư khi nói đến vấn đề thừa kế đúng không ạ và đặc biệt là những cái tranh chấp về thừa kế thì thật ra đây là một cái câu chuyện đa phần rất là khó nghĩ và cũng khó để có thể phân xử phải không ạ bởi vì à, rõ ràng là khi à, nói đến những cái tranh chấp thừa kế thì mỗi người trong cuộc lại đều có cái tình cái lý riêng của mình và khó nghĩ hơn nữa bởi vì những cái tranh chấp này lại thường xuyên diễn ra giữa những người trong gia đình với nhau những người có cái quan hệ mật thiết quan hệ uh, máu mủ rụt rà nhất định cho nên là những cái bi kịch đó nó lại càng đáng buồn hơn và nó lại dẫn đến những cái hệ quả đáng suy nghĩ hơn và trong chương trình hôm nay hy vọng rằng với sự tham gia của luật sư Trần Minh Hùng thì chúng tôi sẽ có thể giúp cho quý vị khán thính giả có thể tháo gỡ rất là nhiều vấn đề mà quý vị à, đang gặp phải và ngay thời điểm này thì tổng đài 0826365365 của chúng tôi cũng đã hoạt động và sẵn sàng tiếp nhận những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị gửi về cho chương trình. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phần livestream trên trang mạng xã hội giao thông 91.com.vn và fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam hoặc là fanpage 365 FM. À, kính thưa luật sư khi nói về à, vấn đề thừa kế những tranh chấp về thừa kế thì luật sư có đánh giá như thế nào về hiện trạng những tranh chấp thừa kế hiện nay ạ? À, vâng, tranh chấp thừa kế là một trong những loại tranh chấp tương đối phức tạp và kéo dài bởi vì ngoài vấn đề pháp lý thì tranh chấp thừa kế nó còn liên quan tới vấn đề huyết thống, vấn đề liên quan tới quy tắc đạo đức, tình cảm và anh em. Cho nên để giải quyết những vấn đề liên quan tới pháp lý thì chúng ta còn phải giải quyết làm sao cho anh em có một tiếng nói chung một cái quy tắc đạo đức mà các anh em những người đồng thừa kế những người để lại di sản họ phải tôn trọng các cái nguyên tắc đó ngoài vấn đề về tài sản và khi tranh chấp về thừa kế Ờ, thì thông thường để tìm ra một tiếng nói chung đó cũng rất là khó phải ờ, yêu cầu người ờ, giải quyết các cái vụ tranh chấp đó các cái cơ quan tiến hành án tố tụng họ phải có một kinh nghiệm về pháp lý cũng như là trong thực tiễn trong cuộc sống để có thể tổ chức hòa giải các cái dạng tranh chấp này bởi vì nếu không có kinh nghiệm thì rất khó để hòa giải thành những vụ tranh chấp này và nó sẽ liên miên kéo dài và trong thực tế những dạng tranh chấp này có những vụ án có thể kéo dài hàng chục năm vẫn chưa thể kết thúc à, mặc dù thời hạn tố tụng nó đã hết nhưng mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung và à, cơ quan tố tụng vẫn chưa thể thực hiện các cái quyền và nghĩa vụ và các cái thủ tục đúng theo quy định của pháp luật cho nên không thể giải quyết được những cái vụ án này trong những cái thời gian nhất định. Yeah. Dạ. Và bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình theo luật sư đánh giá hiện nay thì đa phần người dân có những cái hiểu biết pháp luật đúng đắn về các cái quy định thừa kế hay chưa ạ? Thực tế thì à, để nói về hiểu biết các quy định pháp luật về thừa kế thì người dân sẽ không hiểu hết và hiệu kỹ được hỏi chỉ hiệu nôm na là mình được hưởng thừa kế từ ai đó thôi còn hi, dạ. hưởng như thế nào hưởng bao nhiêu và để thực hiện các cái quyền của mình để được hưởng phần thừa kế đó thì họ thường không biết và trong thực tế các cái vụ tranh chấp về thừa kế thì có một số người đã biết được là mình được hưởng phần đó nhưng mà do cái sự tự trọng và sự tự ái trong gia đình hoặc là do à, vấn đề quy tắc đạo đức trong gia đình cho nên là họ vẫn có thể là à, nhờ các cái cơ quan nhà nước can thiệp và giải quyết các cái vụ án này thay cho gia đình ạ. Dạ. Và khi nói đến thừa kế thì hiện nay pháp luật quy định có những hình thức ờ, thừa kế nào thưa luật sư? Hiện nay thì pháp luật Việt Nam quy định có hai hình thức thừa kế, đó là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di trúc. Đấy, tức là thừa kế theo pháp luật là khi mà người để lại di sản họ không làm mà di chúc để định đoạt cho một ai đó thì sẽ được chia đều cho những người đồng thừa kế còn à, thừa kế theo di chúc là khi người để lại di sản họ lập di chúc và họ bằng ý chí của họ họ chỉ định di sản của họ sẽ được để lại cho ai sau khi họ chết ạ Dạ vâng ạ. Um, và khi nói đến vấn đề thừa kế thì một số người quan điểm lại cho rằng là vấn đề thừa kế thì thấy cũng khá là đơn giản thôi không có gì phức tạp bởi vì à, có thể hiểu một cách dễ dàng nhất đó là tài sản của tôi thì tôi có toàn quyền ờ, sử dụng cũng như là toàn quyền định đoạt tôi muốn để lại tài sản của tôi cho ai thì đó là quyền của tôi ừ, thì như vậy câu chuyện thừa kế coi như là xong vậy thì thật ra là ờ, điều này có đúng hay không khi mà thực ờ, thừa kế vẫn diễn ra rất nhiều những tranh chấp như vậy á? vâng như em chị hồng thanh đã à, đặt ra vấn đề này từ ban đầu đó là à, liệu đây là một à, dạng quan hệ có phải là phức tạp không thì à, và người dân có hiểu hết các cái quy định này không thì tôi cho rằng là à, trong vấn đề này ngoài pháp luật thì nó còn nhiều vấn đề khác chẳng hạn như khi các đồng thừa kế họ còn có quan điểm là mình phải được nhiều hơn như là mình là người chăm sóc cha mẹ mình là người quản lý di sản đó làm cho di sản đó tạo nên giá trị hiện nay và họ yêu cầu phải được nhiều hơn thì những người đó không đồng ý hoặc là họ yêu cầu phát mại hoặc là bán tài sản này bằng một số tiền bao nhiêu nhưng mà các đồng thừa kế không đồng ý với số tiền đó cho nên là dẫn tới tranh chấp hoặc là những người lại đòi mình được đứng tên tài sản đó và trả lại phần giá trị cho những đồng thừa kế khác nhưng mà không có được tin nói chung và như chúng ta cũng đã biết rằng là à, ngoài pháp luật thì các anh em họ không có một tiếng nói chung và dẫn tới là có thể là họ dẫn tới tranh chấp à, còn hiểu hết các cái quy định pháp luật như là tôi được bấy nhiêu à, thì cứ như thế mà chia à, thì nhiều người dân cũng như vậy nếu các anh em trong gia đình các đồng thừa kế họ có một tiếng nói chung thì tôi cho rằng nó cũng rất là dễ à, nhưng mà giữa các anh em họ không có một tiếng nói chung và thực tế thì à, cái quyền lợi trong các à, di sản đó đối với di sản đó nó cũng là không phải trường hợp nào nó cũng giống nhau nó khác nhau à, và không phải cha mẹ nào họ cũng là hiểu hết các cái quy định của pháp luật để trước khi mất họ làm di chúc hoặc là họ chỉ định cho ai cụ thể mà họ tài sản thậm chí họ mất rồi họ vẫn để tài sản như vậy thì khi họ mất thì dẫn tới là anh em không có tiếng nói chung và dẫn tới tranh chấp. Dạ yeah, vâng ạ. À, kính thưa quý vị khán thính giả, như vậy là chúng ta cũng đã được nghe một vài thông tin khái quát mà luật sư Trần Minh Hùng đã vừa chia sẻ thì đã có thể giúp chúng ta gợi mở được uh, phần nào bức tranh về vấn đề thừa kế theo những quy định của pháp luật. Và bây giờ thì uh, tổng đài tư vấn của chúng tôi với số điện thoại 0826365365 vẫn đang sẵn sàng để tiếp nhận những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị có liên quan đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay là những vấn đề, những quy định của pháp luật về chế định thừa kế. Và bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi ở phần livestream của chương trình ở địa chỉ 91.com.vn cũng như là fanpage 365FM. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và ba số năm FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam ba số năm FM trên website quốc hội tv vn tương tác trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91 com vn và fanpage 365 fm tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365 thính dạ, giả, quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như là 365 FM trên tần số FM 97,5 MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tần số FM 92,7 MHz tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trực tuyến tại quốc hội tv.vn và livestream tại 91.com.vn cũng như fanpage truyền hình Quốc hội Việt Nam và fanpage 365 FM và ngay bây giờ thì à, chúng tôi à, đã nhận được một số câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và bây giờ chúng tôi xin chuyển câu hỏi đầu tiên đến cho luật sư Trần Minh Hùng. Câu hỏi đầu tiên từ à, được gửi từ thính giả có số điện thoại và bốn số cuối là 3674. Câu hỏi có nội dung như sau. Bố mẹ chồng tôi có hai người con trai và chồng tôi là con trai lớn. Hai năm trước cả chồng tôi và bố chồng tôi đều lần lượt qua đời và không ai để lại di chúc. Lúc bố chồng tôi còn sống thì bố mẹ đã họp gia đình để thống nhất cho vợ chồng tôi miếng đất 700 mét vuông ở quận Bình Thạnh nhưng không có ghi chép gì lại. Nay em chồng tôi không đồng ý cho tôi và con trai 4 tuổi được hưởng mảnh đất đó, tôi phải làm sao ạ? À, vâng, à, xin à, chào, à, xin cảm ơn anh chị Hồng Thanh và à, chào, xin chào vì khán giả đã hỏi tới chương trình. Vấn đề của bạn thì chúng tôi trả lời như sau theo như quy định của pháp luật thừa kế thì do là phần di sản này của người để lại di sản không có di chúc cho nên là pháp luật sẽ được chia theo à, là pháp luật thừa kế tức là hàng thừa kế thứ nhất gồm là à, cha mẹ của người để lại di sản à, rồi à, các con vợ chồng thì trong trường hợp này đó thì à, chồng bạn là một trong những người thừa kế hợp pháp à, do vậy mà khi mà những người khác những người đồng thừa kế anh em của chồng bạn không đồng ý để chia lại phần di sản này cho mình thì tôi cho rằng là vấn đề này đã chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật à, chị nên à, họp gia đình bên chồng lại và yêu cầu được chia cho à, bên à, chồng chị đảm bảo theo như quy định của pháp luật là hàng thừa kế thứ nhất trường hợp nếu các anh em không đồng ý để chia phần thừa kế này cho bên gia đình chị thì chị có thể là làm đơn hòa giải ra ủy ban nhân dân phường nơi có đất nơi có nhà đất đó để được cơ quan này tổ chức hòa giải lưu ý với chị là thủ tục này là không bắt buộc hòa giải tại phường là không bắt buộc chỉ có thể làm để nhờ can thiệp để tránh nhá. tranh chấp nội bộ trong gia đình còn nếu khi ra ủy ban nhân dân phường xã để giải quyết mà vẫn không thành tức là hòa giải này vẫn không thành vẫn không chia đều cho các đồng thừa kế thì chỉ có thể liên hệ tòa án nhân dân có thẩm quyền tại nơi có bất động sản đó nơi có nhà đất đó để khởi kiện về chia thừa kế theo như quy định Dạ vâng ạ. À, và riêng với trường hợp này thì ông Thanh xin được hỏi uh, luật sư uh, thêm một chút xíu nữa để cho có thể là làm rõ uh, câu hỏi. À, tức là hiện tại thì là chồng chị cũng đã qua đời rồi à, và chỉ còn <coughs> xin lỗi quý vị <coughs> và chỉ còn uh, chị là con dâu và một con trai thôi thì uh, nếu mà nói về cái tư cách hưởng thừa kế của chị thì bây giờ là chị sẽ hưởng thừa kế theo uh, dạng là thừa kế của bố chồng của mình hay là thừa kế ờ, phần của chồng mình thực sự có thể làm rõ về vấn đề này hơn không ạ tức là trong trường hợp này là theo như chị trình bày tức là à, cha chồng là được thuộc trong những đồng thừa kế đó thì ờ, cha chồng là thuộc trong những đồng thừa kế thì khi à, hai người này đã mất thì à, chị và các con của chị sẽ được hưởng lại từ cái phần của chồng à, tức là à, phần này là phần thừa kế mà từ à, cha à, cha chồng họ được hưởng từ cha mẹ để lại rồi sau đó mình là người được hưởng lại từ chồng mà thôi chứ không phải là mình hưởng trực tiếp từ uh, ừ. cha mẹ chồng để lại ạ. À, dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Và tiếp theo hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi từ à, khán giả có số điện thoại cuối là 8364. Cha tôi qua đời hơn một năm trước, mẹ tôi thì già yếu đã không còn nhớ gì. Năm 97 thì cha tôi có mua một miếng đất ở Bình Dương nhưng chỉ có giấy tay. Nay các anh chị em tôi muốn hợp thức hóa miếng đất đó để chia thừa kế thì phải làm sao ạ? Tôi có thể đại diện gia đình để đứng ra làm thủ tục này được hay không? À, vâng, à, xin chào, à, xin cảm ơn MC Hồng Thanh và vị thính giả vừa hỏi tới chúng tôi. Thì về vấn đề này, à, việc mà à, để lại di sản thừa kế thì có thể là di sản đó có thể đã được cấp giấy chứng nhận hoặc là chưa được cấp giấy chứng nhận thì pháp luật vẫn thừa nhận trong trường hợp như bản trình bày thì à, quyền sử dụng đất này đã được chưa được cấp giấy chứng nhận như vậy bạn phải cần liên hệ ủy ban nhân dân à, cơ quan có thẩm quyền để được xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này à, và khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này do là chưa có giấy chứng nhận nên gọi nôm na là mình hợp thức hóa để cấp cho người đại diện các anh em trong gia đình cự một người đại diện ra để đứng tên tên đại diện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thôi À, và việc cự này phải được lập thành văn bản à, sau khi một người đứng tên trên đại diện giấy chứng nhận rồi à, đã được cấp sổ hoàn chỉnh rồi thì bạn sẽ tiến hành thủ tục là khai nhận di sản thừa kế bạn liên hệ một phòng công chứng tư hoặc là phòng công chứng nhà nước để làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế sau khi khai nhận di sản thừa kế thì cơ quan nhà nước cụ thể đây là ủy ban nhân dân cấp huyện quận sẽ cập nhật sang tên cho các đồng thừa kế vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trường hợp các đồng thừa kế tức anh em nhà bạn không muốn đứng đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có thể làm văn bản thỏa thuận để đồng ý để cho một người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. Tuy nhiên khi thực hiện các quyền sử dụng đất tức là thực hiện các quyền chuyển nhượng mua bán tặng cho cho thuê thì à, phải được sự đồng ý và phải yêu cầu những đồng thừa kế khác là ký giao dịch thì mới hợp pháp và mới đúng theo quy định của pháp luật Dạ vâng ạ. Và hiện tại thì chúng tôi đã kết nối trực tiếp ờ, với à, cô Mì là khán thính giả gọi về cho chương trình. Xin chào cô ạ. Cô chào cháu. Dạ vâng ạ. À, và hiện tại thì cô đang kết nối với chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp của truyền hình Quốc hội và xin à, mời cô đặt câu hỏi của mình cho luật sư Trần Minh Hùng ạ. Luật sư cho tôi hỏi, tức là 1981 bố mẹ tôi có nhận có <coughs> lại của bà em gái một cái vườn năm 1984 bố mẹ tôi làm nhà trên mảnh đất đó không tranh chấp nhưng bây giờ không có giấy của mẹ tôi để lại không có di chúc nhưng mà chị dâu tôi mang làm sang tên của mình 2007 nghìn như thế có đúng không dạ, luật sư đã nghe rõ được câu hỏi của ờ, vị khán thính giả này chưa ạ vâng à, nghe tôi đã nghe dạ vâng ạ và xin mời luật sư à, có thể tư vấn giúp về trường hợp của cô mì ạ Ờ, vâng, à, vâng, xin chào à, chị My. Thì à, do câu hỏi của chị là à, chưa đầy đủ, chúng tôi không biết được rằng là à, cha mẹ chị đã mất hay là còn sống. À, chúng tôi đặt ra hai trường hợp. Nếu cha mẹ chị à, còn sống thì việc sang tên cho bất kỳ ai đều là không đúng pháp luật, à, phải được à, cha mẹ chị đồng ý. À, và thưa luật sư hiện tại thì chúng ta đang kết nối trực tiếp với cô mì thì luật sư có thể hỏi cô mì là cụ thể về trường hợp của cô như thế nào ạ về ờ, bố mẹ cô là là đã mất hay là vẫn ờ, còn đang sống luật sư có thể là ờ, kết nối trực tiếp với cô ạ vâng ạ vậy thì cô mì không biết cho chúng tôi biết rằng là cha mẹ chị còn sống hay đã mất ạ bố bố tôi năm 1981 bố tôi mẹ tôi mua làm nhà làm năm 1984 đến cuối năm 84 bố tôi mất bây giờ là một ờ, hai nghìn mười sáu nhà tôi cũng mất bây giờ nhận bố mẹ tôi không còn vâng à, à tôi đã nghe rồi chúng tôi nghe rồi câu hỏi của cô thì trong trường hợp này tức là người để lại di sản là cha mẹ của à, cô đã mất tức là di sản này sẽ được chia theo như quy định của pháp luật thừa kế theo pháp luật bởi vì không có di chúc tuy nhiên có lẽ là à, theo như cô trình bày thì à, Ờ, đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa tức là đã có sổ đỏ sổ hồng chưa cái đất của mình ừ. tức là sổ đất ngày 1981 nhà tôi mua là ngày đấy đất cát nó không ấy thì cũng không có giấy yeah. Dạ. năm 1992 xã có làm sổ đỏ nhưng nhà tôi cũng không nhận được sổ đỏ yeah. Dạ. nhưng từ khi mẹ tôi nhận cái vườn này là mẹ tôi đóng thuế nhà nước từ trước đến khi mẹ tôi mất là mẹ tôi vẫn toàn quyền uh, sử dụng cái mảnh đất đó yeah. Dạ chỉ là dâu trong gia đình vậy không hay là mẹ ruột à mẹ ruột ạ à? dạ vâng thì trường hợp này đó À, có lẽ là à, một người à, trong các đồng thừa kế là theo như à, cô trình bày là dâu chỉ dâu vậy không đã làm ra tên cho cô ấy rồi nhưng 2007 thì chúng tôi tôi mới làm sổ uh, đoán nhưng mẹ khi đấy mẹ tôi vẫn còn sống vâng không có chữ ký của mẹ tôi không có chữ ký của anh em tôi vâng rồi, à, vấn đề này thì à, chúng tôi trả lời cho cô như sau, tức là à, theo như cô trình bày thì là à, ba của à, của mình ba của mất trước và mẹ thì mất sau. Thì trường hợp này đó khi làm là hai sổ là hai 207 thì tôi cho rằng là người chỉ giao này đã làm không đúng theo như quy định của pháp luật vì à, cô trình bày rằng là việc làm này không được sự đồng ý và ký tên của mẹ. Bởi vì theo như quy định của pháp luật thì khi à, cha của cô mất thì đã phát sinh à, thừa kế một phần hai của cha của cô rồi sau này à, mẹ cô mất tiếp thì tiếp tục phát sinh à, à, thừa kế là một phần hai của mẹ như vậy khi một người chị dâu từ tiền tự ý à, đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình ở đây là một à, hành vi là vi phạm pháp luật bởi vì quyền sử dụng đất này của cha mẹ để lại sẽ được chia theo như quy định về pháp luật thừa kế tức là cho các đồng thừa kế hàng thừa kế thứ nhất gồm là các anh em trong gia đình rồi à, ông bà nội ông bà ngoại của mẹ cô nếu họ còn sống nếu họ đã mất rồi thì chỉ là các các con mà thôi tức là các anh em trong gia đình mỗi người được một phần bằng nhau thì trong trường hợp này à, chúng tôi hướng dẫn cô nên à, là làm đơn ra các cơ quan nhà nước cụ thể như ủy ban nhân dân cấp quận huyện yêu cầu là không ngăn chặn tạm thời cấm người chỉ dâu này sang tên cho một người khác và đồng thời làm đơn hòa giải tranh chấp đất đai là thừa kế ra ủy ban dân xã yêu cầu thu hồi vị giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người chỉ giao này không đúng pháp luật nếu người chỉ giao này vẫn không thực hiện đúng à, và không hòa giải thành giữa các thành viên trong gia đình thì cô có thể khởi kiện ra tòa án để yêu cầu chia thừa kế và khi khởi kiện ra tòa án thì cô phải nộp các cái giấy tờ để chứng minh là à, tài sản này quyền sử dụng đất này là của bố mẹ mình để lại như là tích được toàn bộ hồ sơ tại ủy ban dân cấp quận huyện nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị dâu Ờ, các cái giấy tờ mua bán bằng tay của cha mẹ chị để cho tòa án giải quyết bảo đảm quyền lợi cho chị ạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư Trần Minh Hùng. Dạ vâng và xin được à, cảm ơn à, cô Mì đã à, kết nối cùng với chương trình và hy vọng rằng phần tư vấn của luật sư cũng đã giúp cô có thêm định hướng để xử lý vấn đề, xử lý trường hợp của mình. Và vừa rồi thì chúng tôi đã nhận được thêm một câu hỏi được gửi từ một vị khán thính giả uh, tên là Quỳnh gửi thông qua trang mạng xã hội của chương trình. Xin chào à, MC, xin chào luật sư. Chương trình cho em hỏi là bạn em ly hôn, lấy người khác rồi thì có được thừa kế tài sản của vợ à, hoặc là chồng cũ của mình hay không ạ? Cảm ơn MC Hồng Thanh à, về câu hỏi này thì không biết rằng là đã ly hôn thì à, người người chồng đó đã mất chưa thì chúng tôi trả lời như sau về vấn đề này thì nếu mà ly hôn mà người à, được ly hôn đó cả hai bên đều còn sống chưa mất thì à, mình sẽ không được hưởng thừa kế bởi vì thừa kế là di sản tài sản của người đó chỉ có giá trị khi người đó chết thì phát sinh thừa kế khi người đó chết còn nếu mà chưa chết thì không phát sinh thừa kế và người đó người ta được quyền định đoạt lập di chúc à, hoặc là ta người ta có mất thì mới phát sinh quyền thừa kế chứ nếu mà chưa mất thì chưa phát sinh thừa kế thì mình không được hưởng các cái quyền à, theo như quy định của pháp luật về thừa kế còn nếu người đó đã mất mà mình cũng đã ly hôn rồi thì mình cũng không được hưởng uh, phần thừa kế đó nữa bởi vì mình không thuộc diện thừa kế không nằm trong hàng thừa kế uh, tuy nhiên nếu giữa hai người có con chung uh, thì uh, khi uh, người uh, ly hôn đã ly hôn rồi đã chết thì người con chung đó vẫn được hưởng di sản à, thừa kế do cha hoặc là mẹ của mình để lại nó nằm trong thuộc diện hàng thừa kế thứ nhất Dạ. Và vừa rồi thì luật sư có nhắc đến à, diện thừa kế hoặc là hàng thừa kế thì à, cái thuật ngữ này Hồng Thanh nghĩ là không phải là quá phổ biến và mọi người đều hiểu được diện thừa kế hàng thừa kế là gì đâu ạ. Cho nên là luật sư có thể nói rõ thêm về vấn đề này được không thưa luật sư? Dạ, vâng. Thì à, ở đây là hàng thừa kế tức là theo pháp luật thì hàng thừa kế là bao gồm hàng thừa kế thứ nhất, hàng thừa kế thứ hai, hàng thừa kế thứ ba thì hàm thừa kế thông thường là hàng thừa kế thứ nhất đó là bao gồm là thường được hưởng các cái quyền và thực hiện các cái nghĩa vụ của người để lại di sản à, hàng thừa kế thứ nhất là bao gồm là cha mẹ này, của người để lại di sản này ông bà nội ông bà ngoại của người để lại di sản à, các con chung à, và các con riêng con nuôi à, và chồng vợ hợp pháp thì đây được gọi là hàng thừa kế thứ nhất hàng thừa kế thứ hai là như là các cháu cháu nội cháu ngoại rồi à, à những người anh em đó, thì nó tiếp tục diễn theo như vậy Dạ, còn diễn thừa kế thì là mình hiểu như thế nào ạ? Dạ, thì ờ, thuật ngữ về hàn thừa kế hay diễn thừa kế thì nó cũng giống nhau đó là chỉ là do ờ, những người ờ, về chuyên môn cũng như là các người dân thông thường thì họ nói hai thuật ngữ đó mà thôi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Và tiếp theo chúng tôi có nhận được thêm một câu hỏi của một khán giả, khán thính giả được gửi về à, mạng xã hội giao thông tên là Yến ạ, à. Khánh Thế Nhẫn thì tên là Yến. Luật sư cho em hỏi là con nuôi thì có được thừa kế tài sản của cha mẹ nuôi hay không ạ? À? à, vâng, cảm ơn MC. Cũng như à, chào vị thính giả thì như vừa rồi à, chúng tôi đã mới trả lời nhưng mà à, sơ qua là về hàng thừa kế đã quy định rất là rõ hàng thừa kế thứ nhất đó là người để lại di sản thì hàng thừa kế thứ nhất bao gồm là con chung con riêng à, và con nuôi cũng được thuộc quyền là hàng thừa kế thứ nhất cho vậy là mẹ nuôi à, khi đã mất có di sản để lại thì người con nuôi đó vẫn được à, hưởng à, phần à, di sản đó tuy nhiên à, bạn phải chứng minh à, bạn là con nuôi như là phải có giấy khai sinh hoặc có các cái quyết định về việc à, nhận con nuôi thì bạn mới có thể là à, đảm bảo là chứng minh mình là người con nuôi của người để lại di sản thì các cơ quan nhà nước mới giải quyết cho đảm bảo quyền lợi cho bạn hoặc là khi bạn đi khai nhận di sản thừa kế thì mới các cơ quan nhà nước họ mới làm thủ tục này cho bạn ạ. À như vậy chúng ta hiểu là nếu như mà mình muốn được thừa nhận cái quan hệ là con nuôi và cha mẹ nuôi thì phải có đây phải là một quan hệ được pháp luật thừa nhận thông qua những cái bằng chứng cụ thể giống như là luật sư vừa nói đúng không ạ? Dạ, mình không rồi. thể mình chỉ ra và mình trình bày là tôi là con nuôi như vậy thì mình sẽ được uh, thừa nhận đâu đúng không thưa luật sư? Dạ, tức là uh, thực tế ở Việt Nam thì có nhiều người à, nói là tôi là con nuôi của người đó dạ. nhưng mà trên uh, chứng cứ pháp lý chứng từ pháp lý thì không có ở Việt Nam mình rất nhiều trường hợp là cha nuôi con nuôi yeah. Dạ. nhưng mà giấy khai sinh cũng không có các cái quyết định nhận con nuôi cũng không có cho nên là khi mình ra cơ quan nhà nước mà chị nói không như vậy thì ờ, sẽ không được bảo đảm và các cơ quan này họ cũng sẽ không giải quyết quyền lợi cho mình. Dạ xin được cảm ơn luật sư và rõ ràng đây là những à, điểm lưu ý mà quý vị cũng à, nên nhớ để có thể đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ. Và quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp của truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM. À, tổng đài tiếp nhận câu hỏi của chúng tôi vẫn đang à, hoạt động và sẵn sàng đón chờ tất cả những câu hỏi, những ý kiến, những chia sẻ, những bình luận của quý vị. Số điện thoại quen thuộc là 0826 365 365 và 0827 365 365. Xin mời quý vị hãy gửi những câu hỏi cũng như là những thắc mắc của quý vị cho chương trình của chúng tôi. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM trực tuyến trên website quốc hội tv vn tương tác trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia vn và kênh V 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. quay trở lại với chương trình tư vấn pháp luật trực tiếp ngày hôm nay thì à, sau đây chúng tôi xin được hỏi à, luật sư Trần Minh Hùng một câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được khá khá từ phía quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình nhiều à, khán thính giả khác nhau với cùng một nội dung đó là khi tôi muốn lập một di chúc để à, định đoạt những cái tài sản của mình để phòng trường hợp là tôi qua đời thì à, cái việc lập di chúc này là phải được thực hiện như thế nào cụ thể là là với những cái điều kiện ra sao và tôi phải à, đi đến đâu để có thể được đăng ký hay là được công nhận cái di chúc này ạ vâng À, cảm ơn à, MC Hồng Thanh. À, xin chào à, à, vị thính giả vừa hỏi câu hỏi này. Đây là một câu hỏi mà như MC đã nói rất là nhiều người quan tâm và trong thực tế tôi giải quyết cũng rất là nhiều người hỏi. Ờ, đây gọi là cái quy trình à, trình tự điều kiện để lập di trúc. À, ờ, thì chúng ta biết rằng là nếu bạn lập một di trúc mà di trúc đó tài sản để lại thì nếu tài sản để lại đã có giấy tờ hợp pháp như dân gian hay nói là có sổ hồng sổ đỏ thì nó cũng tương đối là dễ tuy nhiên nếu tài sản đó chưa có sổ hồng sổ đỏ thì cũng tương đối là khó cho cho chúng ta ờ, chúng tôi tư vấn như sau nếu tài sản đó đã có sổ hồng sổ đỏ tức là có các cái giấy tờ hợp pháp thì chỉ cần à, lập di chúc là chỉ cần có các giấy tờ đó này rồi có chứng minh nhân dân hộ khẩu của mình này rồi phải có khai sinh hoặc là chứng minh nhân dân của người được chỉ định được cho trong di chúc ờ, rồi ờ, phải có giấy khám sức khỏe tại bệnh viện quận huyện à, chứng khám và xác nhận rằng là mình là người có tinh thần minh mẫn đủ điều kiện để lập di chúc à, sau khi có các giấy tờ này thì mình có thể liên hệ các phòng công chứng tư công chứng nhà nước hoặc là tại ủy ban nhân dân các cấp như là cấp phường cấp xã để được làm di chúc và công chứng chứng thực di chúc à, lưu ý rằng là khi bạn lập di chúc là bạn phải minh mẫn sáng suốt chứ nếu mà mình không minh mẫn sáng suốt thì sẽ không không đủ điều kiện để, để lập di chúc này còn trường hợp nếu mà À, à, gia đình à, không có các cái giấy tờ về nhà đất này tức là gọi là tới tay á, thì rất khó các cơ quan nhà nước hầu như họ sẽ không à, công chứng và làm chứng các loại di trúc này để cần thiết trong những trường hợp này thì chúng tôi khuyên là có thể là mình làm một di trúc tay và mời từ hai người làm chứng trở lên để có thể làm chứng cho những loài di trúc này và cũng lưu ý cho tất cả mọi người chúng ta là di trúc có thể được thực hiện bằng à, công chứng chứng thực à, nhưng mà nó cũng có thể bằng tay được tuy nhiên việc lập di trúc bằng tay đó là phải có từ hai người làm chứng trở lên à, và nếu người làm chứng đó phải không khách quan không vô tư thì di trúc này nó cũng sẽ không có giá trị mà người làm chứng nó phải là những người khách quan vô tư không liên quan tới quyền và nghĩa vụ của di sản để lại ạ Dạ vâng ạ. Như vậy chúng ta có thể thấy là việc là lập di chúc mặc dù nó nó thể hiện à, ý chí của riêng người sở hữu tài sản nhưng mà cũng phải tuân thủ theo những điều kiện do pháp luật quy định thì mới được công nhận về cái giá trị pháp lý của di chúc đó phải không ạ? Dạ. Và hiện tại thì chúng tôi đã kết nối được với à, cô Nga là một khán thính giả gọi về cho chương trình xin mời luật sư cùng lắng nghe câu hỏi của cô Nga. Xin chào cô Nga ạ. Vâng ạ. Xin à, chào giáo sư và chào luật sư ạ. Dạ. Thế dạ. tôi ờ, xin gửi tới luật sư một câu hỏi như thế này. Tôi có một miếng vườn và ngôi nhà do chính tôi mua, có sổ đỏ đầy đủ rồi. Thế và tôi có sinh được một người con gái. Người con gái ấy đã lấy chồng, hai đời chồng. Đời chồng thứ nhất được một người con gái nên là một đứa cháu gái. Thì khi đi lấy đời chồng thứ hai là cô ấy để đứa cháu gái ấy lại để tôi nuôi. Và tôi nuôi cháu ấy bây giờ cháu đã lớn, cháu cũng đã lấy chồng có con đến đời chồng thứ hai của người con gái tôi bị chết cô ấy dọn về ở với tôi thế là bây giờ cô ấy cứ ép tôi là phải sang tên nhà đất cho cô đấy tôi không đồng ý thì cô ấy đi tôi cô ấy bảo là à, nếu mà bà sang tên cho mẹ thì không tốn tiền chứ bà mà sang tên cho con tức là sang tên cho cô ấy thì không mất tiền còn nếu mà sang tên cho cháu gái tôi thì bị mất tiền thế nhưng mà trong thâm tâm tôi thì tôi muốn rằng trước khi tôi chết tôi sẽ di chúc cho cả hai đứa cháu ngoại tức là một đứa cháu trai lớn là tôi nuôi đứa cháu gái lớn tôi nuôi và đứa cháu trai bé là cô ấy nuôi là con của đời chồng thương